phẩm vâng, nông sản dùng trái cây phân bón Silic của công ty Tân Phát Bắc Giang được tham gia cùng với hội nông dân của thành phố Bắc Linh và sản phẩm của chúng tôi có những sản phẩm của bà con của nhà bạn Nguyễn Như Thành đây ạ của Nguyễn Như Thành đây các bạn này Nguyễn Như Thành thôn Ngâm Mạc xã Lăng Ngâm huyện Gia Bình tỉnh Băng Linh có ổi có ổi Đài Loan có ổi Đài Loan của nhà ông Nguyễn Kim Duy và bà Đồng Thị Huyền ở thôn Cầu Đào xã Nhân Thắng huyện Gia Bình tỉnh Băng Linh có bưởi của nhà ông có bưởi của nhà hộ nhà ông Nguyễn Nguyễn Hữu Quang ở thôn thôn Tân Thịnh xã Thượng Mỗ Đan Phượng thành phố Hà Nội và vâng, sản phẩm của chúng tôi gồm còn có như là cam của hộ nhà ông Nguyễn Văn Tân, xóm Cầu Đá, Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An. Và dần những sản phẩm này thì dùng dùng phân bón silic và những trái cam to mọng như thế này các bạn ơi đây này những trái cam này lặng chiếu này ngọt rất sắc thơm ngon rất tuyệt vời và sản phẩm của chúng tôi còn có cà chua cà chua của nhà bà lưu thị đăng, lưu thị đăng. vâng đây ạ à, bà lưu thị đăng đây ạ à. đội một thôn hòn xã huyện mê linh tỉnh hà nội sản phẩm này hoàn toàn sạch bằng hữu cơ các bạn nhé mà chúng tôi đã có dịp đăng trên youtube là cà chua hữu cơ sạch sai gãy dàn đây các bạn này sản phẩm đây rất là đẹp như này và sản phẩm sản phẩm của chúng tôi còn có áo đào vàng của nhà Nguyễn Kim Duy và bà Đồng Thị Huyền ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh những trái táo như thế này rất là giòn ngọt và tôi có thể ăn thử cho các bạn thấy để thấy được cái độ giòn của nó nhá đây tôi ăn này à. À. rất tuyệt vời ừ. đây ngon các bạn đây ngon thưa ừ. à. các nhà tất cả những sản phẩm này là những sản phẩm của ถึงรอบในความสดงดงาม